tại vì cái gì mà nó còn là thông tin và kiến thức là nó vô dụng cái gì mà nó được internalize bản thân mình thấm và bản thân mình ứng dụng được thì nó mới thành kiến thức của bạn còn nếu không là nó vô dụng thật là khủng khiếp chúng ta đã ngồi và nghe bao nhiêu năm nay hàng tấn hàng tấn những thứ information yeah. Dạ. thông tin đập vô trong đầu mình và nhiều khi mình trầm cảm vì nó nhiều thông tin quá hiện nay các bạn tất cả đều overload vì các bạn coi Facebook các bạn coi Instagram các bạn coi internet rồi Netflix rồi ôi trời ơi coi <laughs> quá nhiều nguồn quá nhiều thông tin và hậu quả là chúng ta quá hoang mang vì không biết phải tin vào đâu yeah. Dạ. vì đó chỉ là thông tin cho đến khi nào mà nó trở thành một cái kiến thức mà bạn phải ứng dụng được vào chính cái đời sống thực tế của mình trong hoàn cảnh của mình trong thời điểm của mình thì nó mới trở thành kiến thức của bạn còn nếu không thì tất cả những gì các bạn nhìn thấy nghe thấy được học được chép được lưu trong USB <laughs> máy tính gì đó tôi không biết đều là vô dụng và các bạn phải suy nghĩ ngày hôm nay những thứ mình đã học trong mười mấy hai mươi năm vừa qua <laughs> nó là thứ vô dụng yeah. Dạ. hay là nó là thứ hữu ích tổng hợp thông tin và sử dụng ứng dụng được nó một cách sáng tạo vào trong công việc của mình